Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Năm 2021-2022 có thể nói là một năm đầy sóng gió của thị trường bất động sản khi một loạt những tập đoàn bất động sản tiền tuổi trong nước bị dính vào bê bối liên quan đến pháp luật. Vậy nhưng bên cạnh đó, vẫn có những điểm sáng đáng mừng. Tiến độ xây dựng của một số dự án vẫn được đảm bảo. Trong số đó có dự án Lotte Mall Võ Trí Công, nằm ở vị trí vàng, nếu không muốn nói là kim cương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 là dự án trung tâm thương mại, siêu thị, dạp chiếu phim, thủy cung, văn phòng, căn hộ dịch vụ, chung cư, khách sạn quy mô lớn nằm trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Lotte Tây Hồ Hà Nội có quy mô 7,3 hecta với tổng số vốn đầu tư là 600 triệu đô la Mỹ. Chủ đầu tư dự án là tập đoàn Lotte, một trong số các tập đoàn có quy mô lớn của Hàn Quốc, nổi tiếng với tòa nhà Lotte Center 54 Liễu Xài, Ba Đình, Hà Nội. dự án Lotte Mall Hà Nội là một trong những dự án mang tính chất chiến lược của tập đoàn Lotte tại Việt Nam, thu hút một lượng lớn người nước ngoài đến sử dụng dịch vụ, tạo ra nguồn khách hàng hạng sang cho dự án. Đây cũng là một trong những dự án góp phần thúc đẩy sự phát triển của bất động sản khu vực Tây Hồ, đặc biệt là khi các đại dự án như siêu thị, thành phố thông minh của BRG, công viên Kim Quỳ, Disneyland Hà Nội do Sun Group làm chủ đầu tư trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia lớn thứ năm thế giới của Vingroup, nằm trong dự án Vinhome Của Loa, hay dự án Heritage Westlake do chủ đầu tư Capital Land đi vào hoạt động. Lotte Mall Sibucha Hà Nội sở hữu vị trí vàng hiếm có trên khu đất hai mặt đường lớn là Lạc Long Quân và Võ Trí Công, chỉ cách Hồ Tây khoảng 50 mét, 5 phút đi bộ. Đây là hai trục đường huyết mạch của khu vực Tây Hồ cũng như Hà Nội, giúp kết nối hai bờ sông Hồng, từ trung tâm thành phố tới Nhật Tân, sân bay nội bài. Dự án Lotte Tây Hồ sẽ có các căn hộ dịch vụ, khách sạn, thủy cung, văn phòng, siêu thị, dạp chiếu phim, trung tâm thương mại, biến nơi đây thành một trong những trung tâm mua sắm sầm uất của khu vực Hồ Tây, đáp ứng mọi nhu cầu từ trung tới cao cấp của giới thượng lưu với xu hướng và phong cách mới nhất, hiện đại nhất. Kiến trúc của tòa nhà Lotte được thiết kế độc đáo, vừa hiện đại, vừa gắn với truyền thống văn hóa ngàn năm của thủ đô. Lotte Mall Hà Nội được thi công bởi nhà thầu chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Lotte Engineering and Construction với việc áp dụng một số kỹ thuật công nghệ xây dựng tiên tiến tại Việt Nam đã góp phần làm giảm lưu lượng khí thải CO2 giúp Lotte Mall Hà Nội trở thành trung tâm vui chơi giải trí mua sắm thân thiện với môi trường. Lõi thép của tòa nhà cùng với hệ thống kết sầm chia thép cũng được mô tả là sẽ giúp cho tòa nhà chịu được động đất với cường độ lên tới 7 độ Richter và tốc độ gió lên tới 32 m trên giây. Cùng đó, Lotte Mall Hà Nội với mắt kính dày 3 lớp giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ trong mỗi tòa căn hộ văn phòng, cách nhiệt và cách âm tốt. Hệ thống điều hòa không khí được thiết kế có chức năng làm mát các vách tường tại dự án, đảm bảo những nơi giáp vách kính nhiệt độ vẫn điều hòa mát mẻ. Tòa nhà được lắp đặt hệ thống sản nâng, giúp cho công việc thi công các hệ thống điện, dây mạng được nhanh chóng và linh hoạt. Như ở trên chúng tôi đã có nói, tuy là một dự án có vị trí vô cùng đẹp, vị trí vàng của thủ đô, nhưng dự án này lại có một số phận vô cùng lận đận. Tiền thân là dự án Sibucha Mall, được khởi công từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Nam Thăng Long, một liên doanh giữa tập đoàn Sibucha của Indonesia và tổng công ty Udic của Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại vị trí vàng thuộc khu đô thị mới Sipucha, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lại nằm trên tuyến đường kết nối trung tâm với sân bay quốc tế nội bài, nên Sipucha được kỳ vọng là một tổ hợp mua sắm bậc nhất thủ đô, với thời hạn hoàn thành dự kiến vào năm 2014. Tuy nhiên, dự án bất động trong nhiều năm sau khi xây dựng xong phần móng Đến giữa năm 2018, dự án này được đánh thức khi Lotte chính thức mua lại và đổi tên mới là Lotte Mall Hà Nội. Sau khi mua lại, tập đoàn Lotte đã đăng ký vốn đầu tư của dự án là 300 triệu đô la Mỹ. Không lâu sau đó, tổng mức đầu tư được đăng ký lại lên tới 600 triệu đô la Mỹ dự án sẽ trở thành khu phức hợp có quy mô, gồm có văn phòng, trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa, siêu thị và dạp chiếu phim, khách sạn, thủy cung. Ngoài ra, với công viên Kim Quy Disneyland Hà Nội, do Sun Group làm chủ đầu tư, Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia của Vingroup sẽ biến Nhật Tân Nội Bài trở thành trục phát triển vàng của Hà Nội trong thời gian tới. Với diện tích xây dựng trên 7,3 hectare và tổng diện tích sàn lên tới 200.000 m2, theo các chuyên gia, Lotte Mall Hà Nội sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ thị trường, đồng thời cũng tạo động lực thúc đẩy giá trị cho nhiều dự án bất động sản khu vực Hồ Tây. Hiện tại, Lotte Mall Võ Trí Công đã được cất nóc. Trong thời gian tới, với tiến độ này, có thể sang năm 2023 dự án sẽ được hoàn thiện